cho cô con tên là Nguyễn Vinh lớp 99 trường Nguyễn Vinh thì hôm nay con sẽ sẽ làm món bánh mà các bạn nhớ đến là bánh pha bây giờ chúng ta dùng tới với các nguyên liệu của bánh pha đây thứ nhất đây chính là chanh ở đây chanh thứ hai là tám quả trứng gà thứ ba là 150 g đường thứ tư là một sữa các ông thọ đấy bắt đầu cô bắt đầu mình với về chế biến nguyên liệu nhá. Thưa các bạn thì đây sẽ là phần chế biến thắng caramel phần cái thắng caramel đây chúng ta bắt đầu đổ một tí đường vào đây đấy 150 gram đường này nhưng mà rồi bắt chanh chanh rồi nó sẽ đổ một ít nước cho ngập đường ướt đường ok các bạn đó, tắt tắt à, rồi mà lên bếp thì đây chúng ta chúng ta sẽ sang phần tráng cam em bỏ lên bếp đây, để để lửa nhỏ thôi nước lửa số 1 cái lửa nhỏ hơn để càng nhỏ càng tốt để nhưng mà để vậy đợi đến khi nó khi nào nó đổ thanh màu vàng thì thôi rồi chào nhé đây đường chuẩn bị vàng thì chúng ta sẽ bắt đầu tắt bếp đây chúng ta sẽ bắt đầu tắt bếp đây các bạn thấy đây chúng ta đổ qua để vậy để qua như là như qua như là uh, trộn đều căng đường trộn đều rồi chúng trộn đều ok chọn đều chọn đều vậy đấy đấy chọn đều như thế này họ không khi đợi đến màu đủ đẹp đấy chúng ta chọn đều khi màu màu đủ đỏ, hết đỏ đẹp thành caramel cho đủ đẹp rồi chúng ta bắt đầu sau khi màu đủ đẹp thế cho ba chỗ đều màu đẹp chúng ta bắt đầu cho một phần ba nước đây một phần ba nước đây đấy như vậy được rồi à, cho trộn lên à chúng ta sẽ bắt đầu mở mở đây cho nó trộn à, đều đấy thì uh, giờ chúng ta sẽ để cho nó nguội sau khi trộn đều cách như thế này nhưng mà sẽ bắt đầu để cho nó nguội giờ chúng ta sẽ đến với phần pha sữa thì đây chúng ta có một tô nước sôi nóng tô nước sôi mà cũng đừng sôi quá nóng rồi đây chúng ta đây là hộp sữa đặc hộp sữa đặc đây chúng ta sẽ đổ vào trong đây và khuấy đều nhá bạn hãy ờ, đây này, này, này. là sẽ khuấy đều rồi là sẽ đổ hết đấy đổ hết là nấu nấu sữa ông thọ các cổ ạ quên mất ấy nhờ âm thanh đó, nghe thật sự nên ngay sàn đây rồi chúng ta sẽ có để phần đập trứng thì chúng ta sẽ có 6 quả trứng thì do quả này bị bể nên con sẽ làm sau đây giờ chúng ta sẽ đến phần tách lông gà tách hai quả trứng sẽ tách lông gà đây để để tách trước giờ nha thì bắt đầu tách đấy các bạn con cô đây là nhưng mà tách lông gà thành công đấy. lông gà thành công và tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu bắt đầu đập tiếp chúng ta sẽ bắt đập tiếp đập tiếp thì à, đấy thì ra rồi bắt đầu đủ đập đủ hết rồi rồi như à, khi mà chúng ta đã đập trứng rồi chúng ta sẽ đầu khuấy đều trứng khuấy đều trứng thì để khuấy đều trứng thì để trộn cho màu đẹp hơn hơn thì uh, sắp sửa gặp gặp các, bạn đi các bạn đi học rồi thì có làm này một tuần nữa là sẽ được trở lại trường học cùng các bạn à, sau khi khuấy đều xong thì Đấy, bắt đầu xong đi chúng ta là khuấy đều như thế này à, đang khuấy đều chúng ta sẽ khuấy đều à, chúng ta phải khuấy đều như thế này mới càng đều càng tốt nhà thực sự rất là chán thì đây chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu đổ vào sữa đã được nấu lên nó sẽ đầu nó sẽ nấu lên đây đấy các bạn thấy cái màu rất đẹp màu vàng trộn với màu trắng đầy nhóc luôn đây có thể động gặp các bạn nên mình con làm về cho nó đẹp con nghĩ ngày cái dịch thì tết là mình rất là vui đó là nó khuấy đều sữa đấy nhân thì hơi nhiều mình hay hơi, hơi rén tiếng đây các bạn đấy. nhìn như cappuccino ấy. đây cô thấy con làm không đây là cái đồ lọc để chúng ta đây sẽ là lọc thấy lọc giữa cái lòng trắng và sữa nên nó sẽ lọc Đấy, thì dây nó lọc sẽ trộn đều để cho dòng lòng trắng cho thấy cô thấy dưới là chúng ta sẽ thấy mịn hơn đây đang lọc đang lọc đang lọc đấy đấy thì chúng ta đã biết là lòng trắng lọc lòng đỏ đã mịn mịn với sữa nên chúng ta không cần lọc nhiều chân chỉ cần lọc giữa lòng trắng với sữa thôi đấy các bạn cô đây đấy chọn làm rất tỉ mỉ rồi chúng ta sẽ làm thế này để khuấy đều lên đi đều lên đấy rất là ngon mịn cái caramel đã nguội rồi như cô thấy đây Để chúng ta sẽ bắt đầu múc bỏ vào từng ly sẽ sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hấp thì trong đó cô biết là cô biết là con không ờ, được, ừ, cô biết là Đấy đây có biết biết là à, đó tôi đang đợi một chút một cái này đài để cho anh ly thứ hai mỗi thứ một ít đấy một thứ một ít đẩy thế như gọi anh làm chứ mà nếu mà đổ nhiều quá thì nó sẽ mất đi cái vẻ đẹp của cái bánh ở ngoài tiệm đấy đều đều thế này tốt thôi một tháng ba đi học rồi đó rồi sau khi caramel đã các bạn thấy thì sau khi một ly như thế này cô đã thấy như thế này thì sau khi đa caramel đã xong là chúng ta sẽ bắt đầu đổ sữa vào trong ly này để tạo ra một cái tác phẩm bánh flan đây thì caramel à, đổ này bắt đầu đổ vào rất ngon rất ngon đấy mỗi muỗng như vậy thì cảm giác như anh đang ăn những thành phẩm cuối cùng mà là trước khi chúng ta hấp này chúng ta sẽ bắt đầu bỏ vào hộp này chúng ta sẽ dùng một giấy kính để bao nó đây chính là thành phẩm trước khi hấp của Nguyễn Vinh thì ở đây bắt đầu mình sẽ bắt đầu mang đi hấp đây các bạn thì mình đây các bạn mình sẽ mang đi hấp để đây trước này đấy rồi để cái này lên rồi để cái kem món thành phẩm này lên đấy rất là xịn luôn đóng nắp lại và bấm nút thử đợi khoảng 22 phút rồi các bạn sẵn sàng chưa thành phẩm bắt đầu ngay đây như các bạn thấy giờ thì chúng ta đang đợi đây ở đây thì đây đang bị hơi nước bốc mờ lên này hơi nước bốc mờ lên đấy là còn đang đợi khoảng chừng 25 phút nữa thì chúng ta sẽ thấy thành quả rồi Ờ, sau khi ờ, đợi khoảng khá lâu thì các bạn hãy mở bếp ra muốn để thêm nó cũng có một trong đây chắc bằng à, ờ, cái này đụng vào bao nhiêu 25 phút thì đụng vào đây đây thì nó mềm mềm nó mềm chắc là chúng ta vẫn chưa hoàn thành mà nó cứng rồi thì chắc chắn hâm đã xong của mình thì vẫn còn mềm nên mình xin úp lại sau một hồi để khô đến pha bỏ lại thì chúng ta bắt đầu sẽ xem thành quả của mình đây